um, Hello. hello hôm nãy bị lag quá nên là phải tắt đi bật lại chuẩn bị make up để đi họp đoàn hôm nay thì chưa hôm nay thì là họp đoàn phim liên hoan đóng máy mặc dù đã đóng máy từ rất lâu rồi nhưng hôm nay họp đông đủ tất cả mọi người chém gió ừ hiện tại chưa make up mặt này đang còn mụn có mụn to quá mới đánh có một tí kem hmm, hmm. mày đánh có một tí kem hát một bài nhá 300 người rồi nhanh quá bây giờ mọi người muốn nghe bài gì mọi người muốn nghe bài gì lâu lắm rồi không livestream Đang có bài gì hot Hơn 300 rồi à. Hello Nào, mọi người muốn nghe bài gì nào Buồn của anh nhá <coughs> Buồn của anh Hát kiểu piano nhá Cho nó buồn buồn thê thảm rơi mọi người nghe được biết không nghe được đúng không hai tay em ôm sương rồng rớt đôi vai em mang nỗi buồn rất lâu chân em lang thang kiếm anh ở khắp trốn nước mắt trào biết anh giờ ở nơi đâu đôi khi cô đơn siết em từng cơn anh khơi bao nhiêu nước mắt để đôi bình yên bên em sâu bao lâu quen tối nay mình anh lễ bước anh ước gì cánh tay mình đừng buông ra chạy theo anh ở phương trời xa lắm em ơi người ơi tình ơi chạy đi đâu cho nỗi buồn hạ sang thu còn chưa kịp thay lá kia sao lòng anh vội thay anh ở lại để ôm một mình nhớ thương ngày không em lòng anh tựa đông giá băng theo chiều tan màu mưa chờ rơi xa vòng tay của anh là bao khóe mi em lệ tuôn thầm cay em rất buồn nhưng không biết phải làm sao ha, ha. lắm em ơi người ơi tình ơi chạy đi đâu để có niềm vui vui cho nỗi buồn hạ sang thu còn chưa kịp thay lá kia sao lòng em vội thay anh ớn lại <laughs> bị tắt mất rồi bị tắt mất nhạc rồi trời ơi thôi không hát bài này nữa buồn lắm make up nha mọi người muốn xem mình make up không bật cho mọi người nghe piano piano ăn con đó rồi nghe đi bây giờ là mình sẽ um, bật piano bây giờ mình sẽ make up nhá Hát hay hết phần người khác à Chị chia ờ, Mình sẽ găm tóc lên Để make up nhé Xin còn tìm dễ lối Tìm giây phút ngàn lời Cho em chơi vai Đến những ánh mắt đôi môi Chạm nhau mang theo gối mây Ngẫu no, đấy mình phải lưu cái tóc này lên mình sẽ make up chào dáng mi chào em đấy thấp thấp xuống một tí à. giờ mình sẽ make up nha tiếng ừ. bao vĩ thờ Màu tự nhiên à? Quá tự nhiên luôn Nào bây giờ mình sẽ đọc comment nha Mình sẽ đọc comment nha Chị tê quá đi <laughs> mặt mộc chị nhỉ ta lệ người Hôm nay thì uh, cho nhỏ nhạt bớt đã to quá to nhạt quá đây mình sẽ test một cái kem BB đây là BB stick BB stick nha ừ. bay ra bay vào như chim mà đúng rồi đấy mới hôm trước đang còn ở à, đang còn ở Sài Gòn xong rồi đi Đà Lạt và bây giờ là Hà Nội Bây giờ hiện tại thì mặt mình chưa đánh gì Đây là kem BB Stick Đấy bây giờ là mình nghe nói là cái kem này có tác dụng rất là thần thánh Có thể che khuyết điểm rất là kinh khủng Bây giờ mặt mình đang có một cái mụn Ừ, mình đang có một cái mụn Trước khi đánh thì là mình sẽ test cho mọi người xem cái màu Mọi người ờ, có thể xem là tay mình hiện tại đã không có gì đúng không? Ừ Đây là cái màu tông 22 đây tông 22 là tông màu này nó rất là tự nhiên đấy thấy chưa nó tự nhiên lắm luôn đấy đấy thấm vào da rất là nhanh thấm ra rất là nhanh luôn và bây giờ thì mình sẽ ờ, thử lấy một cái ờ, cái cọ sau đó mình vẽ ra nhá đâu rồi It's always you nữa ấy. đây bây giờ mình thử vẽ mình thử vẽ ra nhá để cho mọi người ờ, đây thấy chưa đường rất là đậm rất là đậm luôn và đây siêu không mọi người thấy siêu không đây nó che khuyết điểm quá đỉnh luôn đấy mọi người ạ đây kem này che khuyết điểm quá đỉnh luôn mà mọi người thấy là lúc nãy mình đã mình đã để một ít cho mọi người xem là cái mức độ đậm của nó này làm phát nữa nhá quá đỉnh luôn đấy cái này phải gọi là siêu siêu đỉnh một cái vết đậm như thế này đấy đậm như thế này nhá nó còn che được thì á à, mấy cái vết mà mụn nhất trên mặt mọi người vô tư luôn mình rất là quả thật là rất là ngạc nhiên với cái kem này đây đấy Quá siêu luôn đúng không? Siêu lắm luôn ấy Phê quá Thế là nó đã che Hết khuyết điểm luôn mà mọi người này Tán ra này Nó rất đều màu da Rất đều màu da luôn Đây Quá đỉnh kem không có tôi Cái không có tác dụng tôi khuyết điểm Quá siêu đúng không Đấy thì bây giờ mình sẽ test lên mặt nha mình sẽ đánh lên mặt mình sẽ dùng để make up đấy đây là tông à, số 22 à, giá rẻ lắm giá rất ok đấy mọi người thấy không chấm lên một phát bay luôn bay luôn cái mụn ở à, bay luôn cái mụn ở má che khuyết điểm quá đỉnh luôn đấy mà đây là bb nhá đây là kem kem nền đấy kem nền bb nó là đầu tiên là nó che khuyết điểm rất là tốt nó đã khiến mình ờ, rất là thích và cái điều thứ hai khiến mình thích đó chính là đây có một cái đầu nữa gọi là cái đầu tán kem mọi người thấy không nó có thể tán kem trực tiếp đấy mọi người có thể tán trực tiếp bằng cái đầu này nó rất là rất là tiện lợi ừ. rất là tiện luôn mình dùng để make up nha giá bao nhiêu à chỉ có 315 ngàn nhưng dùng được rất lâu cái này dùng được lâu lắm luôn ấy mỗi một ngày các bạn lấy ra có một chút xíu có một chút xíu để make up thôi đấy mình chỉ cần quẹt nhẹ mấy đường mà cái này nó làm từ lõi lõi dày ấy này nó làm từ lõi như thế này này mọi người này nó rất là lâu đây là mình chưa vặn hết nó dài như thế này này đấy mình chưa vặn hết lâu lắm mà đánh cái này nhanh nhá nó có rất là nhiều công dụng khác nhau cái này nó là có 10 công dụng liền đấy trong đó thì là cái chỉ số chống nắng của nó rất là tốt tận 43 ờ, đến 45 SPS 43 đấy à, nó có thể che khuyết điểm cho mọi người này mọi người có thể make up sau đó thì là đi uh, đi làm đấy đi làm đi học rất là nhanh đó nhanh á ai bán đấy à cái người bán là cái người mà mình đã tác ở đầu facebook đấy mọi người ạ che khuyết điểm quá đỉnh luôn công nhận phải công nhận một điều là quá quá đỉnh luôn ừ. chỗ này có cái mụn nên mình sẽ mình sẽ em đấy chấm lên một ít nữa mấy cái quần thâm mắt này nhá mọi người nhìn này mình đang có một cái quần thâm mắt đúng không ừ. hết luôn hết luôn siêu không đây này này, này ừ. Hết luôn Siêu lắm luôn ý Thích thật Đây mình đã Mình sẽ ghi bình luận của chị uh, Yến Nguyễn lại nhá Đây là kem nền stick giá 315 ngàn Nếu mà mọi người uh, có nhu cầu mua thì có thể inbox cho chị Yến Nguyễn này Đấy, cái lõi của nó có rất là nhiều dưỡng chất này Nó giúp uh, giảm cái vết thâm trên da mặt mình nữa luôn đấy Đấy có các thành phần dưỡng chất à, cung cấp độ ẩm cho da cũng rất là tốt này trong mùa đông năm nay à, trong mùa đông này thì là cái việc cung cấp độ ẩm thì là rất cần thiết mà cái kem này nó vừa là make up nó vừa có thể cung cấp độ ẩm cho mọi người và nó có những thành phần dưỡng da làm mờ vết thâm rất là tốt nếu như có bạn nào mới vào mà chưa được xem ấy thì đây mình sẽ test lại cho mọi người một lần nữa đây là cái công dụng của em nó đây là một cái vết nó rất là đậm đây rất đậm mọi người thấy rồi đấy đúng không mình sẽ dí gần cho mọi người xem và đây là MBB stick đây biến mất luôn nó liền với màu da luôn mọi người ạ không hề lộ luôn là mọi người thấy độ che phủ dã man luôn ấy đây mình sẽ che hết che hết nhá đây không còn một cái dấu gì vết gì luôn quá siêu em ơi siêu lắm ấy Hử? đây là mình có một cái đèn có một cái đèn ở trước mặt đây này mình lấy đèn đi thì nó sẽ tối nhưng mà bây giờ mình đang để đèn mình đang để đèn để cho mọi người nhìn rõ chị ơi cái này mua ở đâu vậy à cái này che được hình xăm đấy <clears throat> đấy nếu mà mọi người có nhu cầu mua thì liên hệ bạn Nguyễn Yến nhá bây giờ thì mình sẽ cái lông mày cái lông mày đã mình sẽ make up chỉ cần một lớp như thế này thôi là đã có thể tự tin đi ra đường rồi và kem này thì có tận 10 công dụng liền làm ờ, cân bằng da này um, make up này uh, che, che chống nắng này che khuyết điểm này che khuyết điểm cực kỳ tốt như mình vừa mới test cho các bạn thấy lúc nãy đấy và sau đó là uh, chống nắng cao lắm chống nắng tận uh, 43 SPS 43 cộng cộng mà nó không làm khô da nhá nó cung cấp độ ẩm cho da cân cân bằng da và là uh, làm giảm cái thâm mụn ấy thích lắm Ánh đèn chói quá ấy à Chói à mình để đây được không Mình để đây nhá Đã được chưa Thì mọi người nói để mình chỉnh nhá Mọi người nói để mình còn chỉnh nhá Đấy Xong rồi Và bây giờ thì mình ờ, Quan sát ở gương thì là ờ, Tôi có một chút mình sẽ tán lại bằng tay cho nó đều em nhìn thấy mặt chị ở ngoài rồi có bạn nào có câu hỏi gì nữa không có, có bạn nào có câu hỏi gì về kem bb stick này nữa không hôm nay là mình đã test thử kem ấn tượng quá tốt luôn che khuyết điểm quá tốt luôn đấy bình thường thì mình không đánh phấn mình chỉ đánh một lớp kem như thế này thôi mình đánh một lớp kem như thế này thôi và và sẽ đi ra ngoài <coughs> bây giờ thì mình sẽ đánh màu mắt nhá mình sẽ đánh màu mắt mình có một cái bảng màu mắt như thế này này ừ, toàn màu xinh mình sẽ đánh chị ơi kem stick này có bết zit không à không hề bết zit luôn em nhá không hề bết xít luôn và chị chỉ cần đánh một lớp như này là chị có thể đi ra ngoài rồi hoặc là những bạn nào mà kỹ hơn nữa thì các bạn hãy phủ thêm một cái lớp gọi là lớp lớp uh, phấn phấn phủ ấy đấy thế là là được rồi không cần phải cầu kỳ nhiều bỏ qua kem lót này kem dưỡng này kem nền này đấy chỉ cần một em thôi chỉ cần một em bb stick là đã có thể mà nó rất nhỏ gọn rất nhỏ gọn luôn có thể vừa để bỏ vào túi sách sách đi chơi đấy không quá nhiều diện tích nó rất là nhỏ này so với tay mình này nó nó cầm vừa một bàn tay luôn đấy nó dùng rất là lâu nhỏ gọn tiện lợi có hai tông màu là tông số 21 là dành cho những người da trắng da trắng còn um, tông số uh, ờ, 22 như mình này là dành cho những người um, da da nâu hơn và có một số những cái vết thâm khuyết điểm ấy thì anh mong được một lần nói ra chị make up tiếp đi ạ à? ừ chị đang make up đây giờ thì chị sẽ dùng màu à, màu cam màu cam này này đánh lên mắt ừ. cam nhẹ thôi và một ít ở dưới um, chống nước tốt lắm nhé mọi người à kem này chống nước kem này các bạn có thể ờ, không lo việc ra mồ hôi đâu nhá không hề lo việc là sẽ ra mồ hôi sẽ bị trôi kem hay là như thế nào hết bởi vì là chống nước cực kỳ tốt các bạn có thể đi biển đi bể bơi vô tư nhá đi bể bơi vô tư luôn đấy một ít màu mắt cam rồi kem nền dùng siêu thích đúng rồi đấy Em nền dùng siêu thích, em dùng màu 22 nè. Chị cũng dùng màu 22 đấy, chị vừa nói cho mọi người là cái màu 22 đấy Mình đánh một ít uh, lông mày cho nó màu cam cam, cho nó cùng với màu tóc Và sau đó thì sẽ ờ, phủ thêm một ít cái ờ, cái màu vàng nhũ Vàng nhũ để làm nổi bật mắt đấy để nổi bật mắt hơn nhấn một ít ở dưới đầu mắt nữa mọi người có câu hỏi nào về kem nữa không kem stick nữa không thì để mình sẽ trả lời hết nha đánh ừ, xong mắt rồi bây giờ sẽ à, kích mí một chút một chút kích mí mình sẽ kích mí nha đây kích mí nào là make up một tay rất là khó bình thường thì mình có hai tay ừ xong rồi kích mí xong rồi còn một bên nữa còn một bên nữa ừ, ừ. mọi người thấy chưa mắt đã được kích mí rồi và tiếp theo thì mình ờ, sẽ kẻ mắt nhá mình sẽ kẻ mắt một chút bình thường thì mình ờ, có một cái ờ, hay là mình sẽ dùng cái bút màu nâu đậm nhỉ mình đang định kẻ bằng mắt nước nhưng mà mình nghĩ lại rồi mình sẽ dùng cái bút màu nâu đậm chị ơi